sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao những sinh mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây cùng chung tay vui quên tháng ngày tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người đã không mẹ được mày dằn vặt tao dữ vậy bóp cho mẹ dằn đâu đây đây đây đây thôi bác đây đây con dắt thảo nguyên về qua với bác thảo nguyên là massage dữ dội lắm nha dạ, ngồi chơi con chào bà chào bà để để để con qua bên kia nè nhồi nhồi nhồi chơi dạ <laughs> con đấm bóp massage là giỏi lắm để dạ. con làm cho bà nha à, con đưa từ từ con coi thử cái tay coi nè ừ tay được được dạ con thử coi nè bà ơi con ờ. làm á hơi bị mạnh tay nếu mà ừ, ừ. đau á bà nói con bóp lại nha ừ ừ dạ. Ôi mạnh chút nữa đi Dạ mạnh nữa Lên trên này, trên này, trên này ừ. Trên này, trên này dạ. Đó, đó, <laughs> đó Ấn Đó, vậy mà được à, Đã quá ha bác ha Được ha Dạ Ê, ờ, ờ, nhỏ này đẹp ha Cô đâu biết nhiều thứ, cơ bộ chị chịu lắm rồi đó dạ. Ừ. Con, ừ. mẹ uống nước chanh mẹ Ừ Uống đi con Bà Ừ con biết pha nước chanh với đường phèn ngon lắm ở đây để... đừng dạ cái này à, đường cát đúng rồi ăn ngon hơn à Để vậy hả pha cho bà nha đường ừ. nào cũng được mà đúng rồi Ôi, cái... đường cát chứ đường phèn cũng giống nhau thôi chứ có cái gì đâu trời không bà, bà, bà, bà, thấy nó nói đúng là người ta nói là thường thường là đường phèn là nó thanh hơn đó dạ đi, làm thử đi dạ dạ ừ. đi làm vô chổng nha ừ trời ơi thì nước chanh thì cái nào lại chẳng đường thì nghĩ là nó ngọt là uống được ừ, rồi bà đặt phèn với cát màu mè ghê thì tình nào giờ cũng pha cho mẹ uống có sao nhưng mà ta thấy con nhỏ với con nhỏ này con bạn của con đó hả hợp ừ, á hợp hợp á không ba ừ. đúng rồi bé thì giỏi lắm dạ, ừ. biết nhiều thứ lắm cái ừ, gì ừ, nó cũng hả? tốt hết ừ. mà con nói thiệt với bác á là Sao? thiệt sự á bữa giờ ừ. bạn con á rủ con đi chơi hoài à ừ. mà con thấy bác lên vậy nè ừ. xong rồi con thương bác lắm bác cũng ừ. lớn tuổi rồi ừ. con cũng muốn ở nhà chơi với bác á nên vậy con hả? từ chối hết á ừ. bây giờ con thảo nguyên đây rồi à. hay là con đi chơi với bạn con nha dạ. xạo có xạo không có xạo không có xạo không sao mình bắt lên đây rồi không phải bắt lên đây cứ rồi làm làm dướng tay dướng chân của cháu không đi đâu được phải không cháu buồn lắm phải không ừ <laughs> dạ làm gì có bác ở đây là con vui lắm vui không? vui gần chết luôn xạo có xạo không? không bây giờ bây giờ bây giờ hút hút hút hút gió thử con nó có kêu không hút gió hả? ừ mẹ trời ơi nó làm gì biết không chết thôi mẹ uống đi không phải vậy nó xạo rồi nó ủa nó, nó muốn tao đi còn quan bác hút gió nè bác mà bác thề cái gì Ồ, vậy là bác nói thiệt cho nên bác biết rằng con muốn không cái này là từ nhỏ giờ con không có biết hút gió mà, mà. con không muốn bác ở đây dính tay dính chân của con ừ, nó danh đường phèn nè bà uống ừ. thử coi vừa miệng bà không thì nó cũng giống nhau thôi mà con con con nó đã hơn đã hơn vậy hả bà con con uống cái nó xuống cái ọ ờ, cái giọt <laughs> đeo trời đất ơi ai cái con nhã này dạ. đẹp quá trời quá đất ai nhưng mà nè dạ con con con con con thấy thằng cháu nội của của bà đó Ê, nó nó tên gì cháu nội tên quý hoàng à tên quý hoàng của của bà nó nó ra làm sao nó ra sao đừng, đừng đừng đừng ủa, sao là sao bà à là, là bây giờ con con có bầu chưa à, ờ, mẹ hả trời sao mẹ hỏi gì mà trắng trợn quá à bất ừ, kỳ bởi vậy đó bây con có bầu chưa ờ, bây giờ nhắm rằng là con làm cháu nội dâu của bà được không à, dạ, mẹ là, là dạ sao tự nhiên cháu nội dâu gì không phải bị tôi tôi tôi tức đó mẹ cái, cái, cái, cái đám của cái đám con gái bây giờ này sao nó không muốn lấy chồng à, à. muốn lắm nó chồng sớm chứ còn cái tuổi của của má cái tuổi của má ừ. hậu ở dưới, ở dưới quê đang 15, 16, 17 đi ra ngoài ruộng đang cấy cái cha mẹ gọi vợ ê về lấy chồng về lấy chồng dù đổng tương ra yêu cũng đẻ ra được trời ơi làm cha dòng hả ta có chưa có gì hết trơn mẹ ừ, kêu lấy nhau là gì mẹ nói gì tùm lum tùm ừ. la hết trơn trời vậy rồi tao tùm lum giờ bác không cho con đi đúng không bác muốn con làm cái gì ngứa đầu nói chuyện hồi cái ngứa đầu gì mẹ đó rồi bung cái tóc ra bung cái tóc ra con nhổ tóc nha không nhưng mà cái tay của con nhổ nó nó, nó quen ở à, à. đây đây đây để để à, con nhổ bung cái tóc ờ, đưa, đưa, đưa đưa cái dép để đưa dạ, dép dạ. để trao dồi tương lai của ta nhổ con nhổ được con nhổ được được nè vì giao trọng trách này cho con á xin con dạ bây giờ con con nhỏ thử một ừ, cái ừ, ừ bà ừ. coi được không nha hai ba đó rồi rồi nhổ cái là phải nghe một cái sự vậy đâu mới hết có tới tận gốc luôn <laughs> dạ dạ chỗ chỗ này rồi dạ, em qua qua bên kia dạ, dạ dạ dạ dạ ờ đó hai ba ui con nhổ mà con thấy đã giùm luôn á trời gì vậy mẹ thiệt tình đó thiệt á em thấy trời <laughs> dạ. thì tôi không muốn kiếp nào vậy trời <laughs> dạ à, này cái nữa cái nữa dạ

linh cảm của tao cái giờ này là cái giờ giờ gì mẹ cái giờ mà nó nó trúng gió giờ trúng gió nè trúng gió cái giờ trúng gió hả mẹ đúng rồi đúng rồi đúng rồi ờ. khoan bây giờ bây giờ im bác, im hả khoan xí bác định làm gì con bắt bắt gió cho trời đất ơi hồi ở dưới nhà quay đấy ai trúng gió là vô tay bác là coi như hết luôn nổi tiếng ở dưới quay mà em ngồi em ngồi em khoan khoan cho cho bác bác bác lấy cái này này rồi ôi trời ơi coi nhau con ồn quá im ờ coi chừng hả mẹ gì có gì có ổn không mẹ đừng móc mắt đó nha mẹ ngồi im đó thở đều thở đều một này thở đúng rồi đó hết vậy đâu đó thở đều hít sâu vô thở hít thở hết thở hít thở hít đúng rồi thở hết thở thở đỡ chưa đỡ chưa được rồi tới cái này cái này cho nó xuống đây nè nó chấn cái đây là không có được được không mẹ thôi được được được, được. Vậy hiểm này Trời thấy bác thật là tốt bụng Ủa vậy chứ bác bác luôn nay bác vẫn tốt mà Ai bác xấu không không không tốt mà bây giờ con tốt tỉnh rồi hơn. con tỉnh rồi bác mừng khoan con đằng ốc xuống nằm ốc nữa hả mẹ nằm ốc nữa rồi đó cười ốc xuống trời ơi mẹ sợ tắt luôn khổ không vậy thở đều nín thở chưa vậy ôi mẹ thôi mẹ ơi hồi nào giờ cứ tưởng mẹ yếu đâu ngờ mẹ mạnh dữ vậy mà, mà, sao gì dì hường cứng đơn nằm một đống luôn rồi kìa vậy hường mẹ ơi hường nó có sao không mẹ không bây giờ mới cái giờ nó tận hưởng rồi nó chết rồi mẹ ơi nó nằm không đi. không con mẹ mệt nhưng mà nó thì được hưởng nè nghe nè ơi nhái thiệt gì ơi oan gia trời ơi là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người